bây giờ mở cửa đó lát mình qua bển ờ mình đi mua. bây giờ mình sẽ đi mua thức ăn sau đó mình sẽ cho cá ăn ha mình sẽ cho cá ăn và mình quay rồi. nghĩ anh nghỉ ngơi rồi đó thôi à, bây giờ mình đi mua thức ăn đi mua thức ăn đi nè quỳ dành thắng như cả đó bây giờ bây giờ mình đi ờ, đi cho cá ăn đây đây nè qua đây nè qua đây nè đó. đây đó cá này các bạn em em em đợi đợi đợi tay xuống dưới đợi đợi thức ăn vô để tay xuống dưới em đợi thức ăn vô để tay xuống dưới Ê, cái này làm sao em Trâm ơi Thả, thả xuống, thả xuống Thả nhiều xuống, ừ Cái này nó không ăn liền được mà nó tan ra Nó tan ra từ từ anh Không, người ta thả cái gì Con cá bự nó mới đáp hết được Nó đang lợi đó, đang lợi đó Đang tớp đó Đó, tớp đó, cho đi, cho đi, cho đi, ừ nó tay xuống bây giờ thải luôn thải luôn ừ ừ nó nó lợi đó nó đậu xuống hết đi ừ. Anh chị sao? thấy ai chưa? hết xuống đi cho cái được nhiều hơn em để tự thức ăn cho đút xuống cho cho cho dĩa không ừ được không ông chua được mà cái này không có được nó để xuống đi nhát rồi nó còn nhát nè đây là chùm cá con này các bạn nguyên một dàn Tá? 给给给，你要干。 khách nhiều chứ Đâu có cá chơi kìa, cá chơi bự kìa lột lại thảy bịch thức ăn qua đây cho cá bên đây ăn nè video này hay thì nhớ ủng hộ em ha bằng cách nhấn subscribe và đăng ký kênh để ủng hộ mình và comment những à, những gì mà các bạn thắc mắc về video này hoặc là có thể yêu cầu mình tạo một cái video hướng dẫn khác à, đồng thời thì bạn à, à share cho bạn nhiều bạn bè biết để à, cùng học hỏi và à, cùng tham gia những à, à, buổi chia sẻ của mình hẹn gặp lại các bạn một video tiếp theo tạm biệt các bạn